Ờ, xin chào các anh, các chị, các bạn cũng như là các em à, đang theo dõi buổi live stream của kế toán Việt Hưng vào tối thứ ba hàng tuần. Thì à, chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ tới các bạn đó là kinh nghiệm kế toán thuế tổng hợp trong lĩnh vực kế toán nhà hàng. Và với à, buổi live stream nay có một món quà rất là đặc biệt dành cho 10 bạn đầu tiên thích trang và chia sẻ livestream này à, tới các hội nhóm cũng như là tới các bạn bè của các bạn để à, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm. À, xin chào bạn mến đang theo dõi à, livestream. Chào bạn à, Đoàn Phương. Và về à, chủ đề hôm nay, chúng ta sẽ xoay quanh các nội dung liên quan đến nhà hàng các bạn nhé à, và thời gian mà chúng ta à, thời gian mà kế toán Việt Hưng à, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm vào à, vào tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần và vào 8 à, giờ cho đến 9 giờ tối à, một chỉ trong vòng một tiếng thôi nhưng mà chúng ta sẽ lĩnh hội được rất là nhiều kiến thức các bạn tranh thủ chào bạn Phương Ờ, trong kế toán về nhà hàng thì ngoài kiến thức về chúng ta cần phải nắm được à, cách hạch toán theo thông tư 133 hay là thông tư 200 thì về mặt hồ sơ chứng từ khá là quan trọng à, đặc biệt đó là các cái à, vì trong nhà hàng có các vật tư mua về mà không có hóa đơn thì các bạn sẽ phải làm như thế nào để trong quá trình quyết toán thuế sau này và chúng ta sẽ giải trình được à, một cách khoa học tốt nhất trong buổi ờ, chia sẻ hôm nay thì mình à, sẽ chia sẻ à, các kiến thức về hạch toán hồ sơ cũng như là các cái kinh nghiệm mà khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân ờ, cũng như là Ờ, các cái vấn đề liên quan sau báo cáo tài chính của lĩnh vực nhà hàng các bạn hiện tại đang làm trong công ty nhà hàng ờ, và sắp tới đi nhận việc hoặc là đang làm dịch vụ kế toán của mạng này thì ờ, với cái buổi chia sẻ này chúng ta sẽ uh, thoải mái đặt các cái câu hỏi và mình sẽ giải đáp một cách triệt để cho các bạn Chào bạn à, Thu Hà Đông Các bạn chuẩn bị câu hỏi nhé Chuẩn bị câu hỏi Xin chào bạn à, Đăng Đoàn Bạn Đoàn có gửi tới Trung tâm Việt Hưng câu hỏi như sau à, Tôi lấy hóa đơn dịch vụ ăn uống từ một doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh mã 5510 dịch vụ lưu trú ngắn ngày và chi tiết là khách hạng nhà khách nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày à, kế toán công ty em không chấp nhận vì sợ mua bán hóa đơn em muốn hỏi là doanh nghiệp có mã đăng ký kinh doanh như trên thì có được xuất hóa đơn dịch vụ ăn uống không ạ À, mình có nhận được câu hỏi của bạn Đoàn và hỏi về nội dung như trên. Thì à, mình xin được trả lời như sau. Về à, về mã 5110 thì theo như à, thông tin chúng ta tra cứu ở trên thông tin công ty ở trên mạng thì mã 5110 chính xác đó là à, dịch vụ khách sạn lưu trú ngắn ngày và trong trường hợp này thì ờ, kế toán của bạn sợ là bạn mang hóa đơn của việc mua bán hóa đơn của công ty ma tức là công ty không có thực tế à, tuy nhiên là mình ờ, cái việc thắc mắc của kế toán thì cũng không có gì là uh, sai tuy nhiên là mình bạn sẽ giải thích với kế toán như sau ngoài cái lĩnh vực công ty về khách sạn có cái mã 51 5510 ấy là dịch vụ lưu trú ngắn ngày thì ngoài ra còn có thêm mã 5610 là về nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động không bao gồm quán bar, vũ trường, karaoke. Như vậy thì cụ thể bạn có thể vào trang dịch vụ thông tin chấm để đăng ký kinh doanh đăng ký kinh doanh viết tắt bạn nhé chấm gov vn để tra cứu thêm thông tin à, như vậy thì với cái việc mà bên ờ, dịch vụ chính cái mã 5510 bạn ở ờ, bên công ty này mình khẳng định họ vẫn xuất được nội dung là tiếp khách ăn uống như vậy là cái việc uh, kế toán như vậy là qua cái câu trả lời của kế toán Việt Hưng thì bạn sẽ giải thích với kế toán của bạn là yên tâm với cái hóa đơn của mình lấy về như vậy thì ờ, mình vừa trả lời xong câu hỏi của bạn à, Đăng Đoàn bạn Đoàn à, đã hiểu về nội dung mà kế toán Việt Hưng vừa chia sẻ cho ạ và bạn còn có những vướng mắc gì hãy đặt thêm câu hỏi ở dưới để mình trả lời bạn à, đoàn ơi bạn thấy à, cái buổi à, live stream này hữu ích thì bạn hãy chia sẻ vào các hội nhóm cũng như là like trang để cho bạn hoặc là bạn bè của bạn để cho tất cả chúng ta đều được học hỏi các kinh nghiệm từ kế toán Việt Hưng và sau khi ờ, các bạn à, chia sẻ hay là like trang thì ờ, các bạn à, để lại email phía dưới để nhận được phần quà từ kế toán Việt Hưng là không là một khóa học thực tế về nhà hàng và đặc biệt là một phần mềm kế toán phục vụ cho công việc kế toán của bạn à, tiếp theo kế toán Việt Hưng có nhận được uh, câu hỏi từ Facebook Thu Hà em có nhận thêm dịch vụ về làm bên nhà hàng nhưng khi xuất vật tư chế biến món ăn vật liệu bị thừa chưa biết giải quyết thế nào chị cho em ít kinh nghiệm được không ạ Cảm ơn bạn là Thu Hà đã theo dõi buổi livestream của Kế toán Việt Hưng. À, mình sẽ chia sẻ cái câu trả lời à, với câu hỏi của bạn Thu Hà như sau. À, rất là chúc mừng bạn vì à, bạn đã tự tin à, làm một cái mảng kế toán dịch vụ về nhà hàng. Tại vì nếu như bạn làm được kế toán nhà hàng thì bạn sẽ làm được rất nhiều lĩnh vực khác liên quan thế nhưng lưu ý ở đây bạn đang muốn là các cái vật liệu bị thừa chưa biết xử lý như thế nào trên thực tế mà khi làm về kế toán nhà hàng thì cái việc cân đối vật tư là một vấn đề uh, quan trọng của kế toán và theo những cái buổi live stream ờ, hôm trước mình có chia sẻ về cái định mức của kế toán sản xuất thì vì công ty nhà hàng cũng là một lĩnh vực sản xuất món ăn mà theo quy định hiện nay từ ờ, năm 2014 thì ờ, các bạn sẽ không cần phải nộp định mức cho cơ quan thuế và định mức này thì chúng ta sẽ linh động được ờ, theo theo từng nhà hàng mà bạn đang làm vậy nên lời khuyên của kế toán Việt Hưng là hãy cân đối định mức sao cho uh, cây vật tư thừa trong nhà hàng là ít nhất hạn chế nhất bởi vì khi làm báo cáo tài chính thì chúng ta nên để tài dư nợ của tài khoản 152 là bằng không là tốt hoặc cho còn dư thì chỉ dư rất ít thôi nếu trong trường hợp bạn muốn xử lý uh, cái vật liệu thừa thì vật liệu thừa này vẫn được phép cho vào giá vốn nhưng mà nếu như trong trường hợp giá vốn của thành phẩm chính thì mình sẽ theo dõi qua tài khoản 6322 và tách ra một uh, chi tiết là một còn những cái vật tư thừa thì mình sẽ cho vào vẫn cho vào chi phí 154 hoặc 621 theo từng thông tư và kết chuyển nó sang 63222 để uh, nhằm mục đích là sau khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mình có thể loại trừ chi phí này ra khỏi B4 nếu như mình cảm thấy mình thiết nghĩ là nó hợp lý nghĩa là mình đã cân đủ rồi chi phí của mình ổn rồi thì mình loại nó ra để tránh sau này thuế phát hiện ra thuế cũng có thể loại mình trong trường hợp là vật tư thừa này thì mình sẽ làm động thái đấy trước còn nếu trong trường hợp mà công ty bạn đang lợi nhuận lớn thì bạn có thể là xem lại định mức để sao cho mình không nên để vật tư thừa này để lãng phí chi phí đầu vào của mình và bằng câu trả lời của kế toán Việt Hưng thì bạn à, Thu Hà Đông đã nắm bắt được cái thêm ít kinh nghiệm trong cái kế toán à, dịch vụ nhà hàng của mình chưa ạ? Kế toán Việt Hưng rất là sẵn lòng à, tư vấn thêm cho các bạn học viên. À, vậy vào tối thứ ba hàng tuần vào tối thứ sáu hàng tuần các bạn đặt câu hỏi lên đây nhé à, bạn ờ, Thu Hà Nông nếu mà thấy câu trả lời của kế toán vừa thương hữu ích thì bạn hãy chia sẻ cái buổi livestream này lên các hội nhóm cũng như là bạn bè làm kế toán của mình để được học hỏi thêm kinh nghiệm à, xin chào bạn à, Hoài cảm ơn bạn Kế toán Việt Hương à, thấy câu hỏi của Facebook Bích Trần. À, Facebook Bích Trần có hỏi kế toán Việt Hương, Chào chị. Một số mặt hàng mua của cá nhân như rau, cá, gà, hải sản không có hóa đơn đầu vào thì làm thế nào cho hợp lý? À, xin cảm ơn câu hỏi của bạn à, Bích Trần và mình sẽ giải đáp câu hỏi của bạn à, Bích Trần như thế này. Đối với lĩnh vực về nhà hàng thì à, rất nhiều công ty mua vật tư rau củ quả thịt cá hải sản mà không thể nào lấy được hóa đơn bởi vì trên thực tế công ty các bạn mua của người nông dân tự sản xuất ra và hoặc là chúng ta mua ở ngoài chợ và cái việc không có hóa đơn thế chẳng nghĩa là không có hóa đơn thì mình lại không làm thế nào để khắc phục vấn đề này và ở thông tư điểm mà điều 2 thông tư à, điều 4 à điều 2 thông tư 96 và khoản 4 quy định là chúng ta được phép lập bảng kê 01 trên TNDN à, ờ, về và cái mẫu này được quy định ở thông tư 78 năm 2014 bạn sẽ tải cái mẫu bảng kê này ở trên giáo trình của nhà hàng tại cái tại cái trang web kế toán việt hưng com sẽ có các cái mẫu biểu liên quan của việc chế biến các cái loại vật tư à, mua vào không có hóa đơn thì à, bạn à, Bích Trần sẽ liên hệ với trung tâm để lại email ở phía dưới trung tâm sẽ hỗ trợ gửi cho bạn thêm à, à cái mẫu 01 trên TNDN như vậy là theo cái à, điều 2 khoản 4 thông tư 96 năm 2015 thì quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế ví dụ như là các cái chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa dịch vụ không có hóa đơn hoặc không à, được phép lập bảng kê theo mẫu 01 trên TNDM thông tư 78 nhưng lại không lập bảng kê thì sẽ không được loại trừ. Vậy thì theo cái thông tư 96 này quy định chi phí không được loại à, không được ghi nhận vào chi phí nếu như chúng ta không lập bảng kê vậy và trong những trường hợp là mua nông lâm thủy sản của người sản xuất à, đánh bắt trực tiếp bán ra vậy thì chúng ta sẽ áp dụng ngược lại của cái à, điều 4 thông tư 96 này là chúng ta sẽ lập bảng kê 01 trên TNDN Vậy thì mình đã giải đáp như vậy, bạn biết à, dần đã nghe, có hiểu không? Và nếu cần tư vấn thêm thì bạn sẽ đặt uh, câu hỏi phía dưới. Và bạn uh, Bích Trần nếu mà thấy câu hỏi, uh, câu giải đáp của kế toán Việt Hưng hữu ích thì uh, bạn Bích Trần sẽ chia sẻ chia sẻ vào các hội nhóm liên quan đến kế toán à, cũng như là bạn bè của mình đang làm kế toán để chúng ta học hỏi thêm kinh nghiệm về kế toán nhà hàng mình thấy hôm nay à, rất nhiều bạn quan tâm đến lĩnh vực này và các bạn đã đặt khá nhiều câu hỏi và mình cũng đã trả lời à, một số câu hỏi của các bạn nhưng mà chưa thấy các bạn chia sẻ thì à, các bạn cố gắng chia sẻ thêm cho các bạn để chúng ta cùng học hỏi thêm kinh nghiệm từ kế toán Việt Hưng và kế toán Việt Hưng tất cả đều chia sẻ trên kiến thức thực tế và các anh chị kế toán có kinh nghiệm từ 10 năm trở lên cho nên là kiến thức của chúng ta của chúng ta nhận được nó là rất thực tế và bổ ích để chúng ta phục vụ cho công việc mai sau hoặc là và công việc mai sau và hiện tại à, kế toán Việt Hưng chào bạn à, Nhi À, bạn Nhi có gửi tới câu hỏi uh, cho kế toán Việt Hưng. Dạ em chào cô ạ. Cô hướng dẫn giúp em cách lập hồ sơ cho việc thu mua vật tư không có hóa đơn đầu vào mua của nông dân người bán ngoài chợ. À cũng đồng câu hỏi với các bạn đang uh, hỏi về vấn đề bảng kê thu mua nội dung tương tự đối với lĩnh vực nhà hàng vì nhà hàng như mình vừa có chia sẻ là các vật tư chủ yếu mua của người nông dân mua của uh, những người uh, bán hàng ở ngoài chợ uh, khi cân đối vật tư thì chúng ta nên cân đối như vật liệu vừa đủ thì thường thường trong vấn đề hạch toán chúng ta sẽ cố gắng cân đối uh, theo cái doanh thu mà chúng ta đang có để mình cân ngược lại cái nguyên vật liệu phù hợp thế thì để hợp lý hóa được nguyên vật liệu đầu vào các bạn sẽ lập cái bảng kê 01 TNDN ở đây bạn Lê Nhi muốn hỏi về cách lập hồ sơ thì hồ sơ của những vật tư không có hóa đơn đầu vào bao gồm một nhỏ đó là mẫu 01 trên TNDN theo thông tư 78 và sửa đổi ở thông tư 96 sửa đổi thông tư 96 là về nội dung thôi còn về mẫu vẫn là ở thông tư 78 bạn đi nhé à, thứ hai đó là hợp đồng mua bán mặc dù đối với người nông dân thì mình vẫn nên lập một hợp đồng nguyên tắc tuy nhiên khi quyết toán thuế mỗi một hợp đồng nguyên tắc là chưa đủ à, bởi vì cơ quan thuế sẽ yêu cầu bạn cung cấp các cái bảng kê liên quan đến từng lần thu mua và lưu ý kinh nghiệm của kế toán về thương là chúng ta hãy lập những cái bảng kê này có giá trị mỗi lần nên nhỏ hơn 20 triệu đồng không nên để lớn hơn 20 triệu đồng bởi vì chúng ta thường hay thanh toán bằng tiền mặt thứ ba đó là chứng từ thanh toán ở đây nếu như chúng ta à, mua hàng lập bảng kê nhỏ hơn 20 triệu đồng thì chúng ta thanh toán bằng tiền mặt được còn nếu như những cái bảng kê mà có giá trị lớn hơn 20 triệu đồng thì các bạn nên chuyển khoản từ tài khoản công ty các bạn sang cá nhân là người cung cấp tư và có một vấn đề nữa mà để hợp lý hóa hồ sơ nhất đó là bạn xin được cái à, chứng nhận ví dụ như bạn mua của những người tự sản xuất ra như là người à, à, nông dân nuôi cá nuôi gà tức là một cái giấy chứng nhận cái này cũng bạn có thể xác nhận ở nơi mà người cung cấp thực phẩm người ta ở tức là người ta có nông trại đấy ví dụ như là uh, cá tôm cua thì mình xin được cái giấy xác nhận đấy là hồ sơ của bạn như vậy là chắc chắn đầy đủ để khi quyết toán thuế bạn sẽ không bị gạt chi phí ra à, như vậy thì à, với câu trả lời của kế toán kế thương à, bạn Nhi đã hiểu chưa ạ nếu còn vấn đề gì chưa hiểu về kế toán nhà hàng thì bạn Nhi cứ đặt câu hỏi lên đây à, mình xin chia sẻ thêm và bạn Nhi ơi à, để cho các bạn của mình hiểu được về các cái kinh nghiệm trong các lĩnh vực nhà hàng à, khách sạn thì bạn Nhi hãy chia sẻ à, vào các hội nhóm liên quan đến kế toán và bạn bè của mình trung tâm cảm ơn trung tâm việt hưng cảm ơn bạn Nhi đã dành chút thời gian à, like à, chia sẻ cái buổi live stream này à, kế toán việt hưng thấy à, bạn ở Facebook Trâm Nguyễn bạn có hỏi là chào chị cho em hỏi nếu làm bảng kê 01 trên TNDN cho những nguyên vật liệu nấu ăn bảng kê này em làm chi phí cho công ty là hợp lệ tổng chi phí trên bảng kê 01 trên TNDN có phải tính lên tổng một năm và đóng tiền cho đóng tiền thuế cho chi cục thuế không ạ? À, kế toán Việt Hưng xin trả lời câu hỏi của bạn Trâm Nguyễn như sau. Cũng theo thông tư 96 năm 2015 quy định à, chúng ta được phép lập bảng kê 01 trên TNDN theo thông tư 78 và với cái hồ sơ mà mình vừa chia sẻ cho bạn Lê Nhi đấy thì chúng ta sẽ không phải đóng bất kỳ một số tiền nào cho chi cục thuế cả tại vì là đây là đầu vào của mình mình được hưởng chi phí thôi và mình đã chứng minh được toàn bộ về mặt hồ sơ công ty bạn à, đã làm đủ thì mình không phải đóng cái loại thuế gì cho cơ quan thuế nó không phải giống như là à, thuế thuê nhà mà mình thuê ở cái mức lớn hơn 100 triệu một năm mà mình phải đóng cái loại thuế này đâu vậy thì kế toán Việt Hưng xin trả lời và khẳng định với bạn Trâm Nguyễn là chúng ta không phải đóng loại thuế nào trong trường hợp à, lập các cái bảng kê 01 trên TNDN này tức là mình sẽ chế biến hồ sơ sao cho hợp lý là được rồi với giải đáp như vậy từ kế toán Việt Hưng thì à, bạn à, Trang Nguyễn đã hiểu hết được à, ý nghĩa của nó và ý nghĩa của việc là chúng ta cần lập cái bảng K01 trên TN như thế nào và chúng ta sẽ không phải nộp thuế loại thuế gì cho cơ quan thuế thì bạn Trâm Nguyễn thấy à, cái buổi livestream này à, hữu ích thì bạn hãy chia sẻ vào các hội nhóm cũng như bạn bè của bạn đang làm kế toán để chúng ta cùng nhau học hỏi vâng à, trung tâm kế toán Việt Hưng cảm ơn bạn à, Lê Nhi à, vậy thì à, nếu bạn Lê Nhi còn có những câu hỏi gì thì bạn có thể đặt ở phía dưới hoặc bạn có muốn chia à, tham khảo thêm về à, phương pháp làm của kế toán nhà hàng thì bạn để lại thông tin email để trung tâm sẽ liên hệ và uh, cấp cho bạn một giáo trình miễn phí về nhà hàng để bạn học hỏi thêm à, còn 30 phút nữa là mình sẽ chia sẻ hết tất cả những cái kinh nghiệm về à, kế toán nhà hàng à, các bạn à, tiếp tục đặt câu hỏi lên đây để mình xin được giải đáp một số bạn à, học viên cũ có những bạn học viên à, học trung tâm việt thương có những bạn tới là 10 năm 9 10 năm rồi nhưng mà các bạn ấy cũng rất là à, muốn học hỏi từ các kinh nghiệm của các anh chị của kế toán Việt Hưng à, nên là các bạn cũng rất là hay đặt câu hỏi trên Zalo để kế toán Việt Hưng trả lời tuy nhiên là với cái buổi chia sẻ thực tế như thế này thì các bạn sẽ đặt được nhiều câu hỏi hơn à, mình tiếp tục à, trả lời cho bạn có Facebook là bạn Thúy Linh Chào chị, chị cho em hỏi bảng kê 01 trên TNDL có phải dưới 20 triệu không ạ? Thì không có quy định nào quy định là mình phải làm dưới 20 triệu bạn nhé. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta thanh toán bằng tiền mặt thì nên sử dụng bảng kê dưới 20 triệu thôi thì nó sẽ hợp lý hơn tại vì có quy định là nếu hóa đơn lớn hơn 20 triệu ở đây là bảng kê thôi không phải hóa đơn nhưng mà mình sẽ tránh những trường hợp rủi ro cho doanh nghiệp cho nên chúng ta sẽ lập nên lập dưới 20 triệu nếu mà thanh toán bằng tiền mặt còn nếu ừ, công ty bạn chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của cá nhân đấy thì bạn lập bảng kê trên 20 triệu thoải mái không vấn đề gì thế thì à, bằng cái sự chia sẻ của cái toán Việt Hưng thì bạn Thúy Linh đã hiểu được ý nghĩa của các bảng cây 01 trên TNDN chưa ạ? Và bạn Linh có thêm câu hỏi gì nữa thì bạn cứ đặt ở đây. À, chị sẽ xin trả lời à, chi tiết để bạn nắm bắt thêm. Bạn Linh à, hiện tại bạn Linh đang làm à, doanh nghiệp gì nhỉ? Ngoài cái doanh nghiệp nhà hàng khách sạn này, à, vài cái lĩnh vực về nhà hàng thì bạn Linh có làm thêm doanh nghiệp nào không ạ? và có những cái câu mặc dù là buổi chia sẻ hôm nay à, liên quan đến nhà hàng nhưng các bạn có thể đặt các cái nội dung khác nếu mà mình cảm thấy đang cần thì các bạn cứ đặt ở đây à, mình sẽ xin chia sẻ à, tiếp theo mình xin à, trả lời câu hỏi của bạn Hoài Phạm bạn Hoài Phạm có hỏi về toán Việt Hưng câu hỏi như sau cho em hỏi bên nhà hàng thì em hiểu làm các tài khoản 621, 622, 627, 152, 156 rồi. Vậy làm bên bảng khách sạn thì cần phải sử dụng những tài khoản nào ạ? Vì bên em có cả nhà hàng và có cả khách sạn nên không hiểu tính như thế nào về khách sạn. Có một số anh chị bảo khách sạn cho hết vào 641. Vậy thì tiền điện, tiền nước, tiền internet thì phải làm sao? và kế toán Việt Hương nhận được câu hỏi à, của bạn mình sẽ trả lời như sau à, trả lời câu hỏi của bạn Hoài Phạm như sau tức là ở đây bạn Hoài Phạm đang sử dụng thông tư 200 nên là các bạn sẽ phân ra 621 là nguyên vật liệu 622 là nhân công à, trong nhà hàng tức là bếp người à, đứng bếp cũng như là các cái à, bộ phận liên quan đến bếp tạo trực tiếp tạo ra món ăn 627 là chi phí chung ví dụ như các cái chi phí ga hóa lỏng và các cái chi phí à, à, à, bảo hộ găng tay thì chúng ta sẽ cho vào 627 à, các cái chi phí 152 như là nguyên vật liệu mua của người nông dân hoặc mua của các công ty tôm cua thịt cá 160 thì ở đây chính là các cái loại nước uống các loại nước uống tất cả các loại nước uống đều cho vào một năm sáu chứ không được cho vào một năm hai bởi vì khi các bạn làm bảng kê chi tiết ra đối với à, khi bạn lập bảng kê chi tiết ra thì nó sẽ có các cái thành phẩm à, và các cái hàng hóa tương ứng à, và trong nội dung viết hóa đơn của khách sạn à, của nhà hàng thì chỉ cái nội dung chung chung là tiếp khách thôi nhưng quan trọng chính là cái cách chế biến bảng kê liên quan như vậy thì mình sẽ khẳng định lại để khẳng định thêm cái cách làm của bạn ngoài phạm thì ờ, bạn đã sử dụng 621 622 627 152 156 là đúng rồi nhưng mà đối với bảng khách sạn thì bạn đang thắc mắc là không biết mình sử dụng tài khoản nào và đối với một công ty vừa nhà hàng vừa khách sạn thì kế toán Việt Hưng khẳng định là chúng ta sẽ có tồn tại hai phương pháp giá thành song song tức là nó sẽ khó hơn một phương pháp giá thành chính vì thế nếu như bạn đang sử dụng thông tư 200 thì bạn cũng vẫn tiếp tục sử dụng tiếp 621 622 627 cho mảng khách sạn để tính giá thành cho nó tuy nhiên khi tính giá thành thì chúng ta phải biết phân bổ chi phí cho đồng đều giữa hai mảng và ở đây à, bạn đang hỏi là có một số anh chị bảo là khách sạn cho hết vào 641 kế toán Việt Hưng khẳng định là sai không thể nào cho hết vào 641 được bởi vì 641 nó là chi phí bán hàng và chi phí bán hàng ở đây nó không liên đến chưa liên quan đến vấn đề của kế toán khách sạn và vậy thì bạn đã sai trong vấn đề hạch toán đưa khách sạn vào 641 không hợp lý nó chỉ hợp lý đối với những công ty thương mại thôi là chi phí bán hàng thôi vậy thì tiền điện tiền nước tiền internet phải làm thế nào à, trả lời bạn là à, kế toán Việt Hưng xin trả lời bạn là tiền điện tiền nước tiền internet là chi phí chung trong khách sạn sau đó các bạn sẽ đưa vào tài khoản 6278 hoặc 6277 như vậy thì bằng cái sự chia sẻ của kế toán Việt Hưng Và bằng sự chia sẻ của kế toán Việt Hưng thì chắc là bạn Hoài Phạm đã hiểu là mình sẽ không thể nào đưa 641 vào trong khách sạn được mà phải tương tự đưa các chi phí chủ yếu là sử dụng 627 621 rất là ít trong khách sạn không có 622 622 và 627 152 156 thôi và bạn Hoài Phạm nếu thấy các câu trả lời của kế toán Việt Hưng hữu ích thì bạn sẽ chia sẻ lên các hội nhóm liên quan đến kế toán và bạn bè của mình đang làm kế toán để các bạn cùng nhau học hỏi kinh nghiệm vào tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn bạn Hoài Phạm đã đặt câu hỏi tới kế toán Việt Hưng. À, xin chào bạn à, Phạm Hiền. Bạn Phạm Hiền có gửi tới kế toán Việt Hưng câu hỏi như sau. Bạn Phạm Hiền có hỏi là chị ơi, chị có thể nói rõ hơn về hồ sơ mua của người đánh bắt hải sản không ạ? À, kế toán Việt Hưng trả lời bạn Hiền như sau. Về hồ sơ của người đánh bắt hải sản cũng tương tự như thế, cũng tương tự như bạn à, một bạn bạn Nhi có hỏi phía trên. À, về mặt hồ sơ thì à, bạn Hiền sẽ làm một là hợp đồng mua hợp đồng thì hợp đồng này mình nên làm hợp đồng à, nguyên tắc thôi bởi vì chẳng nhẽ là mình mua nhiều lần nào mình cũng làm hợp đồng thì nhân sự về mặt nhân sự không chuẩn bị được thế nên mình chỉ cần làm một cái hợp đồng nguyên tắc ghi rõ các cái điều khoản trên hợp đồng nguyên tắc là ờ, về điều khoản thanh toán chất lượng về mặt à, mua vật tư ờ, và kèm theo cái hợp đồng đấy thì chúng ta sẽ lập bảng cây 01 trên TNDN và các chứng từ thanh toán liên quan và về mặt à, đánh bắt hải sản à, về những cái hồ sơ liên quan đến đánh bắt hải sản thì như uh, mình có chia sẻ ở trên là chúng ta làm thêm một cái biên bản xác nhận là người à, người nông dân này người ta hiện tại đang làm cái công tác là ừ, đánh bắt hải sản à đây là bạn đang hỏi về giới biển đấy đánh bắt hải sản tự nhiên đúng không bạn Hiền tức là bạn Hiền đang hỏi là không phải là nuôi trồng mà là đánh bắt đúng không ạ nếu như mà theo đánh bắt hải sản này cũng là uh, khoản 4 điều 2 thông tư 96 có quy định một câu như sau là các cái chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu như không lập bảng T01 trên TNDN trong đó có dòng là mua hàng hóa nông lâm thủy sản của người sản xuất đánh bắt trực tiếp bán ra như vậy thì đúng vào cái điều à, theo cái thông tư 96 năm 2015 quy định thì bạn Hiền có thể trách lại thông tư và khẳng định là chúng ta gì nhỉ được phép lập bảng kê 01 trên TN và chỉ cần làm như thế là đủ rồi không cần phải ờ, xác nhận ờ, nếu bạn không người ta không thể xác nhận cho mình được vẫn đủ điều kiện để chúng ta à, tính vào chi phí hợp lý nhá còn nếu chúng ta ờ, thêm xin được thêm cái biên bản xác nhận là họ là người đánh bắt ờ, ngông thủy sản tự nhiên nữa thì càng tốt như vậy là kế toán Việt Hưng à, đã trả lời câu hỏi của bạn Phạm Hiền vậy bạn đã hiểu về vấn đề này chưa ạ và có thể tự xử lý được à, về nội dung này không bạn Hiền à, để lại cho trung tâm email hoặc là Zalo cho chị chị sẽ gửi thêm về cái hồ sơ liên quan này sau khi bạn làm xong báo cáo tài chính thì về mặt sổ sách chúng ta sẽ hoàn chỉnh thêm à, kiến thức đối với một cái bộ hồ sơ đầy đủ của việc à, mua vật tư của những người nông dân không có hóa đơn ở đây à, bạn à, Thúy An có gửi câu hỏi nhưng mà mình đã không nhìn thấy à, câu hỏi của bạn Thúy An nhỉ bạn đang hỏi uh, trả lời giúp em bạn Thúy an có thể đặt lại được không nhỉ tại sao lại không nhìn thấy nhỉ như vậy thì uh, bạn Phạm Hiền hỏi thêm nếu như mua nếu như đánh mắt tự nhiên thì cần gì cần thêm cái thủ tục gì ngoài cái thủ tục mà kế toán Việt Hưng vừa chia sẻ xem à, vừa chia sẻ cho bạn thì à, như vậy là đủ rồi đánh bắt tự nhiên đấy chính là đánh bắt à, như câu họ bạn vừa mới hỏi ở trên đấy đó là à, cũng là những cái mẫu liên quan đến cái câu mà kế toán Việt Hưng trả lời cho bạn Nhi đấy hồ sơ như thế là rất là đầy đủ rồi bạn Hiền nhé ở đây à, à trung tâm kế toán Việt Hưng có nhận được email của bạn Phạm Hiền rồi và kế toán Việt Hưng sẽ gửi bộ hồ sơ đầy đủ nhất từ kế toán Việt Hưng vào cho email của bạn à, bạn à, nhận được thì phản hồi lại cho kế toán Việt Hưng và bạn Hiền cũng có hỏi luôn là về nuôi trồng thì cần gì nuôi trồng cũng tương tự như là đánh bắt thôi thì mình cũng chuẩn bị các cái mặt hồ sơ pháp lý để chuẩn bị cho quá trình quyết toán thuế sau này như là câu trả lời của kế toán Việt Hưng đối với bạn Nhi lúc nãy bạn à, xem lại thì bạn sẽ nắm bắt ghi ra và à, bằng à, email của kế toán Việt Hưng thì bạn sẽ à, có toàn bộ cái hồ sơ liên quan rồi à, mình nhìn thấy câu hỏi của bạn là Thúy An bạn hỏi là công ty mình mua lại nhà hàng nhà ăn công ty mình mua lại nhà hàng ăn để à, làm nhưng chưa chưa sang tên được công ty vậy mình làm hợp đồng thuê với nội dung tiền thuê hàng năm và được phép sửa chữa cần thiết nhưng vấn đề là tiền điện họ viết cho công ty đang đứng tên nhà cho thuê và để tính tiền điện vào chi phí hợp lý, mình cần những thủ tục gì? À, đây là một trong những cái câu hỏi rất là hay và rất là cần đối với kế toán. Như bạn An có chia sẻ là công ty bạn ấy mua lại nhà hàng nhưng mà chưa sang tên được. Cho nên là chưa sang tên nhưng mà chưa sang chưa đăng ký sang tên công ty được và bạn ấy à, công ty bạn ấy làm hợp đồng thuê cửa hàng hàng năm thì như vậy chi phí thuê cửa hàng này sẽ được tính vào chi phí hợp lý và phân bổ vào chi phí của hàng tháng qua tài khoản 242 cái này chắc là bạn Thủy An đã nắm được rồi tuy nhiên câu hỏi của bạn An ở đây là tiền điện tiền nước và các cái chi phí liên quan và đang hiện tại đang đứng tên của cái à, chủ nhà cho thuê ấy. vậy thì bây giờ mình muốn hợp thức hóa về mặt thủ tục mà cái thuế vào uh, vẫn được uh, tính vào cái chi phí hợp lý thì uh, bây giờ cần phải làm những thủ tục gì thì uh, cũng thực tại uh, thông tư 96 năm 2015 thì cái thông tư thứ sáu này nó nói rất nhiều về các cái chi phí được trừ và chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nó bổ sung theo cái ờ, điều 4 thông tư 96 2015 và bổ sung cho thông tư 78 năm 2014 nó quy định là các cái chi phí nó quy định như sau và cái mình sẽ tóm gọn cái thông tư này à, nó nói là nếu cho doanh nghiệp ờ, thuê địa điểm kinh doanh trực tiếp thanh toán cho nhà cung cấp điện không có hóa đơn tiền điện tiền nước thì ờ, trong trường hợp mà mình thanh toán mà không có hóa đơn và không có hợp đồng thuê địa điểm thì công ty bạn sẽ không được trừ vào chi phí hợp lý còn trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm kinh doanh sản xuất ra tiền ờ, để ờ, thanh toán tiền điện tiền nước mà có hợp đồng thuê có hóa đơn chứng từ liên quan và có số lượng ờ, nước sử dụng điện sử dụng và thì trong trường hợp này công ty bạn vẫn được tính vào chi phí hợp lý và hồ sơ cần như sau thứ nhất đó là hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh trong hợp đồng này ghi rõ công ty bên bạn là người phải trả tiền điện tiền nước và tốt nhất chúng ta nên lưu ý là hợp đồng này các bạn đi công chứng được thì càng tốt thì nó lại càng có cái tính xác thực là công ty bạn đang thuê địa điểm của cái công ty mà cho thuê đối với bên nhà cung cấp cho thuê và có hóa đơn tiền điện tiền nước tuy nhiên về nội dung trên hóa đơn là không mang tên công ty bạn mà mang tên cái công ty mà cho thuê thì bạn sẽ có chứng từ thanh toán đối với công ty bạn ờ, với cái công ty mà cho bạn thuê địa điểm ờ, và có cái chứng từ thanh toán của bên cho thuê đối với nhà nước đối với bên cung cấp điện ấy bởi vì như vậy là bạn đang ở nằm một cái khâu trung gian bạn là người thanh toán cho uh, bên cho thuê địa điểm và thì bạn muốn ờ, được khấu trừ được tính vào chi phí hợp lý à, cái phần khấu trừ là bạn không sẽ không tính vào khấu trừ nhá mà bạn chỉ tính vào chi phí thôi cái tiền thuế bạn cho luôn vào à, cái giá trước thuế đấy để bạn tính vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thôi bạn không được khấu trừ trong trường hợp này và bằng cái câu trả lời của kế toán Việt Hưng thì bạn Thúy An đã hiểu và được có thêm kinh nghiệm cho cái công tác kế toán của mình chưa ạ à, nếu như bạn Thúy An thấy cái buổi à, live stream này uh, hữu ích thì uh, bạn sẽ chia sẻ uh, vào các hội nhóm liên quan đến kế toán và bạn bè của bạn đang làm kế toán để chúng ta cùng nhau học hỏi uh, thêm kinh nghiệm vào tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần của kế toán Việt Hương. nếu mà các bạn thấy cái buổi à, livestream của chị Lam hôm nay mà hữu ích thì à, các bạn cho like mạnh vào thả ít quả tim vào <laughs> cũng như là chia sẻ vào các hội nhóm nước chị à, để chúng ta à, các bạn ấy, nhiều bạn cũng rất là muốn đặt câu hỏi nhưng mà vì chưa biết được cái thông tin là tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần kế toán Việt Hưng chia sẻ kinh nghiệm ở trên uh, Facebook bạn Thúy An có trả lời lại là chị dạy rất là dễ hiểu chắc là bạn Thúy An có uh, nghe kênh có nghe kênh YouTube của kế toán Việt Hưng à, và bên à, kế toán Việt Hưng luôn luôn chia sẻ các kiến thức kinh nghiệm bằng à, rất là nhiều kênh ví dụ như là kênh youtube hay là facebook à, thì chúng bạn chúng ta sẽ à, tiếp tục có bên trung tâm sẽ tiếp tục chia sẻ các cái video mới à, trên youtube cũng như là chia sẻ thêm các kiến thức vào tối thứ ba tối thứ sáu hàng tuần có những cái lĩnh vực rất là mới mà có thể các bạn đang làm ở công ty này về doanh nghiệp nhưng mà chuyển sang về lĩnh vực nhà hàng chúng ta sẽ rất là vỡ ngỡ à, vì vậy là bằng cái à, buổi chia sẻ này cái toán việt hưng là mong là sẽ giải đáp được à, một số kiến thức để các bạn làm đỡ vất vả hơn à, trong quá trình thực hiện công việc À, cảm ơn bạn à, Hoàng Thúy. Không biết là bạn Hoàng Thúy có câu trả lời, à, có câu hỏi. À đây rồi, bạn Thúy có thêm là chương trình rất bổ ích nhưng mà mình lại chị lại chưa nhìn thấy câu hỏi của bạn Thúy. À, bạn Thúy có hỏi kế toán Việt Hưng câu hỏi như sau. Chị ơi cho em hỏi câu này. Trong công ty nhà hàng, tiền chúng ta hóa lỏng hạch toán như thế nào theo thông tư 200 kế toán Việt Hưng à, cảm ơn à, bạn là Hoàng Thúy đang à, theo dõi cái buổi livestream của kế toán Việt Hưng thì kế toán Việt Hưng à, trả lời như sau cái tiền ga hóa lỏng là một chi phí thực ra hoa ga hóa lỏng nó là một chi phí trực tiếp đấy nhưng mà chúng ta hạch toán sẽ hạch toán vào chi phí chung ở đây là chúng ta sẽ hạch toán theo thông tư 200 thì đưa vào tài khoản 6278 là chi phí mua ngoài khác nếu như trong trường hợp mà công ty bạn tháng nào cũng lấy tiền ga về thì cho thẳng vào 6278 theo thông tư 200 và nếu như các bạn nào ở đây mình à, kế toán Việt Hưng trả lời luôn là nếu dùng theo thông tư 2133 thì các bạn sẽ đưa vào 154 tất cả tất cả là khi chúng ta hạch toán là đều đưa vào 154 chứ không cần phải tách ra là 1541, 1542, 1543, 1544 thì có thể nếu các bạn dùng phần mềm khác thì làm như thế nhưng đối với cái phần mềm mà trung tâm đang hướng dẫn ở đây là visa thì chúng ta sẽ đưa vào 154 theo tổng chi phí như vậy thì kế à, toán Việt Hưng à, trả lời các bạn à, với bạn Hoàng Thúy là nếu bạn sử dụng thông tư 200 thì sẽ sử dụng tài khoản 627 6278 và thông tư 133 thì sẽ sử dụng là nợ 154 nợ 133 và có tài khoản liên quan 111 nếu thanh toán tiền mặt 331 nếu chưa thanh toán cho nhà cung cấp mình thấy à, có rất nhiều à, bạn à, bình luận đặt câu hỏi và bằng những kiến thức rất là thực tế trong quá trình làm việc của kế toán Việt Hưng thì mình có chia sẻ rất là nhiều kiến thức tuy nhiên là ờ, mình chưa thấy các bạn chia sẻ vào các hội nhóm các bạn giúp mình chia sẻ vào các hội nhóm Ờ, Facebook của bạn là Hồng Phúc bạn Hồng Phúc muốn hỏi về kinh doanh dịch vụ taxi à, về kinh doanh dịch vụ taxi thì ờ, mình xin trả lời ờ, câu hỏi của bạn như sau ba câu hỏi của bạn là khá chung chung về dịch vụ taxi nó là thuộc về vận tải mà về vận tải ở đây thì nó cũng là một loại hình dịch vụ thì tùy theo bạn đang sử dụng thông tư nào nếu thông tư 200 thì à, nguyên vật liệu chính taxi ở đây thì chủ yếu là dùng bằng xăng chứ không phải là đi vận tải đường bộ là xe tải dùng bằng dầu điểm khác của dịch vụ taxi là dùng bằng xăng à, sau đó thì bạn sẽ sử dụng các tài khoản chính là 621 nguyên vật liệu 622 à, chi phí nhân công 627 là chi phí chung tuy nhiên là à, để xây dựng được một cái định mức phù hợp đối với cái nghề đối với việc dựng taxi này và sau khi cân giá thành thì các bạn vào phân hệ giá thành để à, xem xét theo cái phần tỷ trọng à, của các vật trên vật tư nhân công trên chi phí chung sao cho phù hợp cho cái lĩnh vực này thì các bạn cần phải nắm bắt cả một cái hệ thống nên là với cái câu hỏi à, với cái giải đáp của kế toán Việt Hưng thì dịch vụ taxi à, bạn sẽ sử dụng các cái tài khoản 6 là 621 là tiền xăng 62 là nhân công lái xe 627 là các chi phí chung như là tiền à, bảo hộ lao động tiền à, khấu hao tài sản Thu Hương sẽ chia sẻ các cái kiến thức liên quan đến kế toán khác thì các bạn nhớ đón xem và khung giờ là từ 8 giờ đến 9 giờ Chào bạn Vũ Trường ạ Bạn còn có vấn đề gì bạn trường thì bạn ấy làm dịch vụ kế toán khá là nhiều bạn ấy à, cũng có các ờ, bạn có công ty nào liên quan đến về nhà hàng thì bạn chia sẻ lên đây mình sẽ giải đáp thêm bạn trường là học viên cũ của trung tâm chị cho em hỏi bây giờ hóa đơn trực tiếp khách không xuất được bảng kê đúng không ạ à bạn trường đang hỏi về vấn đề liên quan đến ờ, hóa đơn điện tử phải không bạn trường nếu mà liên quan đến hóa đơn điện tử thì ờ, bắt buộc các doanh nghiệp là từ ờ, tháng 11 năm 2020 thì tất cả các doanh nghiệp đều phải sử dụng hóa đơn điện tử và đối với gói hóa đơn điện tử thì vì nó có số dòng nhiều dòng và không có hạn chế như là hóa đơn giấy hóa đơn giấy là chỉ có 10 dòng thôi thì nhiều khi mình không viết hết được 10 dòng tức là với cái, cái số lượng nhiều hơn 10 dòng à, thì mình sẽ không đủ để mình viết lên hóa đơn giấy thì uh, mình viết được là kèm theo bảng kê còn đối với hóa đơn điện tử thì nó có mình sẽ tự đánh được bao nhiêu dòng cũng được cho nên cơ quan thuế uh, sẽ có quy định là không được dùng bảng kê không được dùng bảng kê thế thì uh, cái này để tránh trường hợp là kế toán xuất là nội dung chung chung trên hóa đơn sau đó sẽ chế biến bảng kê khác với à, khác với cái bảng kê mà người nhận nhận được ấy bởi vì khi kiểm tra thì cơ quan thuế chỉ à, kiểm tra được à, chéo được về mặt hóa đơn thôi tôi có kiểm tra chéo được đấy tại vì mình đi quyết toán trong một cơ quan thuế à, cũng là một người đó quản lý hai công ty hai công ty thì người ta kiểm tra công ty A xong một thời gian lại kiểm tra luôn công ty B thì là người ta đã nắm được hết công ty A rồi đã sang kiểm tra công ty B một cái thì người ta đã biết ngay là bạn có kê khai khớp với bên công ty ai không thì về mặt hóa đơn là người ta sẽ check được trên hệ thống phần mềm của họ check được thế đối với bảng kê không check được nên là bây giờ để hạn chế thì cơ quan thuế đã yêu cầu cho không được viết mình chỉ viết trực tiếp trên bảng kê luôn nhưng mà nói gì thì nói đối với mảng nhà hàng này mà cân luôn được uh, uh, mã thành phẩm trên hóa đơn thì rất là khó đòi hỏi là à, kế toán sẽ phải à, có kinh nghiệm và cân đối luôn đến đâu là mình sẽ cho ra thành phẩm hàng hóa liên quan à, trên cái bảng kê đấy để viết khớp với cái nội dung mà à, xuất cho khách tức là mình sẽ à, ghi các cái món ăn trực tiếp ở trên bảng kê luôn à, à trên hóa đơn luôn do đó nó sẽ là một vấn đề không có lợi cho kế toán nhưng mà đấy là luật rồi luật thì mình phải tuân thủ à, và còn trong cái khóa học về nhà hàng chuyên sâu của kế toán Việt Hưng có chia sẻ thêm vấn đề này thì bạn là Vũ Trường sẽ để lại email hoặc là liên hệ thêm với trung tâm để được à, hiểu sâu hơn về vấn đề à, viết hóa đơn trong nhà hàng cách nào mà không viết bảng kê được không và không không đọc bảng kê à có tức là trong cách viết hóa đơn có cách nào mà mình không phải viết trực tiếp nhiều dòng ở trên à, hóa đơn hay không như vậy là theo luật là bạn cũng trường hiểu rồi đúng không theo luật có nghĩa là mình sẽ phải à, viết hóa đơn trực tiếp các cái dòng mà không dùng bảng kê tuy nhiên là tránh cái việc là mình phải cân đối ngay và cân đối sai không sửa được bởi vì sách hóa đơn nó không sửa được nhưng bảng kê thì mình có thể sửa thì à, bạn à, trường sẽ để lại email trung tâm việt hưng sẽ gửi các cái nội dung thêm để bạn nắm bắt được chi tiết hơn của vấn đề này um, và đến à, bây giờ thì à, mình cũng à, buổi kết thúc cái buổi chia sẻ này và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ cảm ơn các bạn đã dành chút ít thời gian theo dõi buổi livestream này và đã chia sẻ các bạn à, luôn luôn hoàn thành tốt cái công việc của mình trong quá trình làm kế toán và kế toán Việt Hưng sẽ luôn đồng hành chia sẻ các kinh nghiệm bổ ích cho các bạn trong quá trình các bạn làm việc xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ sáu các bạn là Thu Hương chia sẻ cảm ơn các bạn